dương nhìn trắng hoa dài tờ dương dối trong xa xăm tờ dương chẳng lời phương xa trầm ngâm không thể nhớ cũng không thể quên cô đơn hoa đào rơi vì đâu ta buông bàn tay kiếp nào ta xa lìa nhau giờ đây mong lung tìm ai giữa nơi trần gian và trong đau đớn màn đêm đã dần buông khép bóng tôi chắn đầy, nhiều trăm hoa vô vây đầy thân xác anh trên bờ vân thời gian trôi không chờ ai trong xưa bên nhau còn đây nhìn đâu xưa người chung yêu lạc nhau đã xa càng xa bao lâu tan rồi rụng đau trăm năm còn dư chỉ màu cùng trôi vòng tâm tận nguyện không bao giờ buông tha hoa ngày nào gian hồn ta vỡ đôi dù bao nhiêu tình kiếp độ bao sinh kiếp những